chào mọi người quay lại uh, à, cái à, uh, máy cấu nha cân máy cấu của mình đây hôm nay mình có một số máy như thế này nha mọi người đầu tiên là một con uh, à, đai qua carbon máy này thì sai khoảng uh, 800 tới 1 ngàn sai khoảng 800 tới 1 ngàn toàn thân carbon hết nha mọi người mã của nó là 700R carbon spin à sai khoảng 700 này 7 tới 700 tới 1 ngàn đây cối phía trong đây ok con này thì uh, mô bình động mô bình động con này cầu mực cầu tôm hay đây chỗ đã cược thì chỗ này còn đẹp chỗ này hơi uh, xóa bên ngoài người à, vệ sinh nha ok đây qua con này sản xuất tay quán nha mọi người tay quán à, ờ, ok con này con số 1 số 1 một này mình bán là 180 nha mọi người 180 Rồi Con số 2 Số 2 Ồ, con số 1 mình chưa nói nữa Sorry mọi người Con số 1 cược số 2 vô trăm rưỡi mét cược số 3 vô 100m cược số 4 vô 75m à, carbon spinter ST rồi con số 2 con số 2 con này là Rio BPA 100RD size của nó là size 1000 RD này có nghĩa máy tháo à, cối tháo mở nhánh nha mọi người cối tháo mở nhánh đó con này thì à, cũng cối cối carbon đây chỗ này kim loại này con này sản xuất ở Nhật tướng nha mọi người sản xuất ở Nhật size tương đương của con này là size 1000 máy rất là mượt khóa này đó sản xuất ở Nhật nha mọi người con này ratio 4.6 cược số 2 160m cược số 320m cược số 4 90m rồi con này xả một pin đôi chuột nha mọi người xả một pin đôi chuột ok con này con số 2 à, số 2 này mình bán là 230 ngàn 2 230 ok rồi ờ, ba con này đây qua sport tiger s 900 con này size tương đương thì khoảng tầm size hai ngàn rưỡi tới ba ngàn nha mọi người ba ngàn đó khóa này con này toàn thân là kim loại toàn thân là kim loại ok sản xuất ở Nhật <coughs> cối của con này là đây cột trợ lực cột trơ được nha mọi người cột trơ được cối rất là đẹp đó cột trơ được này con này thì ờ, đầu đầu đầu cược số 3 vô 160m cược số 4 vô 110m à, đây này đây này đây này cược số 3 260m cược số 4 109m, cược số 5 150m, cược số 6 120m. Rồi, toàn thân là kim loại. Rồi, cối là cối đồng. Chỗ ra cửa con rất là đẹp nha mọi người. Bộ bình động. Ngoài hình thì con khá là đẹp. Chỗ này cái gì sơn gì đâu chưa đây. Ok con này thì mình bán là size của con này tầm khoảng hai rưỡi tới ba ngàn con này mình bán năm trăm rưỡi con số 3 550 số 3 550 nha mọi người số 4 máy câu Ikeda Daiwa Viking 70 đây nguyên bộ đô rong của nó đây ngon kinh khủng đây cột thả mở nhanh cột này cột lớn luôn này đó ok ok con này có đổi tay trái phải ở đấy nha mọi người Đây. đây là để con ốc này á thì là dùng tay phải này tháo uh, xiết con ốc này xuống tháo con ốc này thì là dùng tay trái đó đó đổ tay trái phải nha mọi người con này đổ tay trái phải được nha mọi người đó con này đổ tay trái phải được ok <clears throat> máy nằm đổi được tay trái phải con số 4 à, 350 ngàn 350 nha mọi người 350 Rồi tiếp con này Con này Olympic Con này chạy à, bạc đần đũa này Bạc trục của nó bạc đần đũa nha mọi người Bạc đũa dai thế này này Olympic đây ok con này thì mình bán 200 nha mọi người 200 con số 5 200 200 Số 5 200 Rồi số 6 Số 6 là một con máy đứng Con máy này là máy Trung Quốc Khóa Máy Trung Quốc nha mọi người Máy Trung Quốc Toàn thân là graphic hết Ratio 4.6 cược số 4 108, cược số 6 104, cược số 8 110. Size của nó size à, con này size khoảng uh, à, 2 tới 3 ngàn. Mô binh thì mô binh đồng rồi, máy đổ tay trái phải. Gập tay cũng được thôi. Máy Trung Quốc nhưng rất là mượt nha mọi người. Khóa. Rồi ok con này thì mình bán là 180 nha con số 6 180 Rồi, số 6 180 nha. Số 7, con này đây qua. Đây qua. Tên với thông số mất hết rồi sản xuất tay quan này mọi người tay quan size của con này thì size khoảng tầm 4.000 à, trên con này là mình nhớ mãi gì nhưng con này toàn thân là carbon đó toàn thân carbon size 4.000 trên trên 4.000 đó cối động toàn thân carbon khóa đây cột phía trong đây sản xuất Taiwan con này thì à, để xem này chỗ ra cửa con đẹp này con này chắc là FT rồi mình cũng nhớ lắm con này mình bán 300 nha mọi người con số 7 đi 300 ok số 7 300 số 8 con này là gì đây Olasta Olasta One Way NT là cái gì không hiểu đây giá thật của con này thì khoảng từ à, khoảng tầm 5 ngàn ờ đúng rồi 5 ngàn cổ là có kim loại cược số 4 của 200 m số 550 số 620 ok này mô pin là mô pin động đổi tay trái phải gập tay được hết có điều à, con này là con là gì ta cái tay quay đời mới này cột của nó đây kim loại nha mọi người đây nồi cái tay quay này không cũng đáng tiền rồi này rồi chỗ ra cửa cũng còn đẹp nha mọi người con máy này thì à, mình thấy cái sản xuất ở đâu nhưng theo mình nghĩ là con máy này thì à Suzumi đây con máy này là Suzumi Suzumi Hàn Quốc xuất Nhật ok máy rất là êm nha mọi người Suzumi Hàn Quốc xuất Nhật máy rất là êm rồi chạy 5 ngàn con này mình bán 400 nha mọi người 400 con số 8 400 Su Dung Mi Hàn Quốc siết chặt 400 rồi tiếp con này là gì đây à, Olympic Simeka ở đáy Thái ngàn size của con này thì khoảng tầm uh, à, 3 ngàn 3 ngàn hoặc hơn đây máy khá là êm ngoài hình thì chưa chui rửa cho nên là nhìn uh, không được đẹp lắm tay quay on tút one tút đó đây con này Olympic cược số 3 vô 308m cược số 4 208m cược số 5 202m đây cột của nó đây kim loại nha mọi người kim loại nha đó rồi ok con này sản xuất ở Nhật rồi nha mọi người made in Japan hàng Olympic con ờ, con số 9 mình bán 300 9 300 Ok 10 10 con là ờ, Shimano Shimano không ghi sản xuất ở đâu thì chứng tỏ ờ, sử dụng thị trường nội địa Nhật thôi sản xuất ở Nhật mà những con máy mà sản xuất ở Nhật dùng chỉ dùng nội địa Nhật không xuất ra ngoài thì người ta không ghi đến xuất xứ nha mọi người đó này ok này cột trơ chuột trà ở trong rất là mới luôn trái của con này thì tầm từ à, khoảng tầm 4 tới 5 ngàn nha mọi người rồi bao nhiêu tầm bốn năm ngàn á năm ngàn á trái tầm năm ngàn cột trợ lực ratio của nó 3.8 cược số 3 400m số 4 325 5 235 6 201 7 106 Shimano nha mọi người rồi đây bốn năm ngàn à thôi thì cho là bốn ngàn đấy anh ghi này mình cũng chừng được nhưng mà thấy con này khoảng tầm 4 tới 5 ngàn 4 tới 5 ngàn nha mọi người rồi để dán kỳ giấy cho con này cái đã đối cực con này mình bán 700 nha mọi người con số 10 700 Đây, số 10, 700 nha mọi người. 10 700k. cổ trơ cho mọi người sai khoảng tầm 4 à, tới 5 ngàn rồi tại đây là kết thúc video của mình rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình